và mình cùng nhau vào phần lý thuyết đầu tiên, đó là ba vị trí tương đối của hai đường tròn. Vâng, thế thì cho đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phẩy bán kính R nhỏ và đặt độ dài khoảng cách giữa O và O phẩy là bằng à bằng D, được chưa? Thế thì để tìm hiểu được các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, bên cạnh đó ta tìm hiểu về số điểm chung trong từng trường hợp đi kèm và hệ thức mối quan hệ giữa D, R lớn và R nhỏ. R lớn là bán kính của đường tròn tâm O và R nhỏ là bán kính của đường tròn tâm O phẩy và D là độ dài đoạn O O phẩy hay nói cách khác đó là khoảng cách giữa O và O à O phẩy. Được chưa? Đó, bây giờ ta đi tìm hiểu về lý thuyết đầu tiên. Thế thì các bạn chú ý này, vị trí tương đối của hai đường tròn. Đề bài cho là gì ạ? Hai đường tròn của mình là đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn tâm O phẩy bán kính R nhỏ. Điều kiện là ta để R lớn lớn hơn R nhỏ và D chính là khoảng cách giữa hai điểm, hai tâm đường tròn đó là O và O, à O phẩy, được chưa? Trong trường hợp hai đường tròn cắt nhau thì ta thấy rằng là gì ạ? hai đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy cắt nhau tại hai điểm A và điểm à điểm B.